rồi chào anh em quay lại bên cơ sở lọc có tài ngày hôm nay à, sẽ làm à, review cho anh em về những cái sản phẩm đồ chơi cờ bạc à, như là ví đô bài Điếp năm 2021 này trước màn hình anh em ha thì nói chung là mình làm à, rất nhiều video nói về đồ chơi cờ bạc rồi nhưng mà à, lâu lâu thì mình cũng quay lại ha mình sẽ làm nhiều cái hơn để cho anh em có thể xem các anh em có thể tham khảo để các em biết tới được nhiều hơn để các em có thể tạo cho mình một sự ờ, tin tưởng để có thể là anh em mình ờ, giao lưu bán hàng thì hôm nay thì nói chung là mình làm chuyên về bầu cua tài xỉu nói chung bất kể cái gì mình cũng làm hết đó cho nên là đôi khi thì mình cũng ít làm về cái môn bài đá này thì gần năm 2021 rồi thì mình sẽ tập trung vào cho anh em ờ, chỉ thêm về những cơ bản để các em có thể chơi được cái cái gọi là bài lá biệp này nữa nhé ba cây hoặc là xì dách thật là bài cào nữa đó thì các em có thể nào có thể cháo được bài bịp đó các em có thể đánh với người ta đó vui xuân năm 2021 này thì bây giờ theo như mình các em chọn một cái sản phẩm à, dễ nhất để em có thể chơi đó là ví đổ bài hoặc là áo đổ bài hoặc là quần đổ bài ha những cái loại là bài lỗ công ty như là tam giác ô vuông số thì những kính nhìn xuyên lá bài thì những cái video đó sau mình sẽ làm nhiều hơn mình sẽ chỉ cho anh em và tư vấn cho anh em về làm sao có thể chơi nhận biết được bài lỗ này nhận biết được về tam giác ô vuông số ha và kính nhìn xuyên qua những lá bài thì kính nhìn xuyên qua lá bài là cả anh em phải lồng được bài của mình vào các anh em có thể chơi ha còn chiếc ví này thì các anh em chỉ cần mua về sạc pin cho mình đầy đủ các anh em bọc trong người giấy tờ hoặc là tiền bạc các anh em vẫn có thể bỏ vào trong chiếc ví này một cách nói chung là dùng giống như một chiếc ví bình thường thôi anh em nhé nó không có khác gì một chiếc ví bình thường đúng không nè nó nó cũng gọi là ví sắp này em nè trong ví này nói chung nó rất chi là thịnh hành luôn anh em nhé các anh em chơi nói chung là những cái sòng nhỏ lẻ nói chung về ví dụ kiếm 500 triệu nói chung ngày thì trong quán cà phê rồi anh em vẫn có thể chơi chiếc ví này cực kỳ là hiệu quả luôn theo như mình cực kỳ là hiệu quả tại vì mình đã chơi rồi mình đã nói chung là mình chơi rất nhiều loại rồi mình à, thấy cái ví này cực kỳ là hiệu quả này đó thì nó hiệu quả là như thế nào thì nó có thể là đổ được bài này giữ được bài này ha mình có thể giữ được cái bài trong này và nếu như mình muốn đổi mình sẽ thể đổi được cái bài đó đó cái này ha nó chỉ công việc là đổi bài và cháo bài cho mình thôi đó ngoài ra thì các anh em chơi thì tự các anh em tạo xong hay là như thế nào các anh em tự ờ, cách chơi là các anh em tự tạo ra ha còn nó chỉ là công cụ hỗ trợ cho anh em thì nó rất kỳ nhiều ngăn này một ngăn này hai ngăn này ba ngăn này bốn ngăn này năm ngăn này sáu ngăn này họ các em thấy không nó cực kỳ giống như một chiếc ví bình thường thì anh em nguyên lý của nó các em bỏ tiền này giấy tờ này nói chung là bỏ bất kể cái gì nhỏ gọn mà anh em có thể bỏ vào được chiếc ví này là các em có thể bỏ thôi ha đó thì cách chơi như thế nào sạc đầy pin nha anh em sạc đầy pin thì chơi nó có việc là mình sẽ thử cho anh em nói việc là ra bài nè ha đó một con ra bài mình sẽ bấm ra bài cái bài này đi đó các em chơi ấn sẽ ra một cái bài đúng không nó cái việc ra bài đó giữ một cái bài và mình lấy được cái bài đó ha hãy nguyên lý của nó ra bài lấy bài ra bài lấy bài nó sẽ là hai lưỡi anh em nhé nó sẽ ra ra, ra hai lưỡi còn em muốn độ vào quần áo hay là như thế nào thì các em vẫn liên hệ của mình ha mình sẽ độ và tư vấn cho anh em 24 trên 7 luôn còn em nào mà chơi muốn nhanh luôn thì chơi những chiếc ví này cực kỳ là nhanh luôn hiệu quả luôn đó ngày kiếm kiếm đô trăm năm trăm triệu rồi thì vô tư chơi chiếc ví này thì ngày kiếm chừng đó thì vô tư à, lớn hơn nữa thì anh em sẽ chơi những sản phẩm cao cấp hơn đúng không Đây mình ấn để ra bài rồi nó sẽ làm lúc này ra bài đúng không anh em đó thì bây giờ theo như mình ha giờ ví dụ như các em à, quýnh à, xì lát đi các em bỏ cái xì vô đây đúng không anh em đó thì các em tay con thì đôi khi các em à, nói chung là các em đổi nhanh hay không là do anh em đúng không đó, nhanh hay không là do anh em thôi chứ còn nó chỉ là công cụ hỗ trợ hơn anh em nhé thì chia bài đúng không anh em chia bài thì các anh em ờ, ví dụ như các anh em ờ, tầm 16 ờ, 17 hay 18 gì đấy à, tầm 16 đi thì những cái bài này đôi khi các anh em phải đổi thôi ha đó, hoặc là một anh em đổi hai nữa anh em giữ lại đúng không anh em đợi những cây lớn các anh em đổi đó ví dụ như là 16 đi ha thì tất nhiên các anh em phải đổi rồi đó các anh em ví dụ như muốn ăn được người ta các anh em phải đổi đúng không đó thì cách đổi như thế nào các anh em phải nhớ nhanh tay và lại mắt đúng không nhanh tay và để mắt tay anh em lúc nào cũng phải để hở ra một cái bài đúng không các em chơi ha lựa thời cơ người ta không biết là các anh em có thể đổi cái bài này bây giờ mình sẽ test từ từ cho anh em biết nhận biết thôi có còn né như mình chơi thì mình cực kỳ là nhanh luôn ha các em che lại ha che lại đúng không các em co bài là các em có thể lấy được cái xì đúng không đó lấy được cái xì mình sẽ ngửa lên để anh em thấy ha mình lấy lại cái kia này đó nói chung ra mình chơi mình phải khôn khéo đúng không cái xấu này ngửa này nói chung ra mình chơi không khéo anh em nha chơi cái gì vậy thôi đồ bịp mà anh em phải không khéo mà ăn được tiền người ta là mình phải lấy được cái xì này đúng không anh em đó thì đây là có nghĩa là các em phải nhớ được còn trong đó là cái xấu đúng không thì những cái bán sâu bán sâu ví dụ như bán sâu đi chia bài thì các anh em chia bài đúng không các em bột cho mình quát được à, đó ví dụ như các em 16 đi hay là 17 đi đúng không đó các anh em muốn bột nữa thì nó sẽ lên là cây này cây này cái anh em quát đúng không đó hoặc là nói chung ra các anh em phải nhớ được trong này đó ví dụ 17 đi trong này cây 6 rồi đúng không anh em hoặc là các anh em 13 à, đi đó các anh em 13 à, đi đó các anh em một cây đầm đi ha là quát đi 23 đi đúng không thì các anh em à, nhớ được trong đó là mình cây 6 rồi đúng không anh em đó thì các anh em phải đổi được cây đầm đi vào để anh em có lấy cây sấu ra đúng không đổ này đó mình sẽ lấy được cây sấu ra Cái bài các anh em phải nhớ trong đó là giữ được cây đồng và các anh em có thể lấy được cây sấu cho mình đó thì bài các anh em sẽ làm 19 nút đúng không đây là gọi là chơi CS. nói chung là các anh em đổi cái bài lấy cái bài ra thì các anh em phải nhớ được cái bài còn động trong này là cây gì để anh em ván sau các anh em có thể nhớ và các anh em phải cháo cực kỳ là nhanh chứ đừng có quên là nói chung anh em cháo là nói chung là nó lủng củng nói chung cái gì cũng phải phải về tập anh em nha về tập mới chơi được chứ còn nói mua về chơi liền thì không có đâu đó thì ngoài ra còn có kính nắp chồng này thì những video sau mình sẽ tư vấn cho anh em về kính nắp chồng nhìn xuyên qua lá bài nữa nhưng mà kèm theo bài bên mình nha anh em nha đó thì mình chỉ review mình chỉ tư vấn sơ về chiếc ví này thôi còn anh em nào mua hàng hoặc là ở xa mua hàng hãy liên hệ mình qua số gọi là 0786 01 124 hoặc là 0786 04 124 nhé sẽ gặp trực tiếp mình mình sẽ tư vấn kỹ hơn về sản phẩm tất cả các loại sản phẩm luôn anh em nhé đấy thì chúc anh em năm 2021 này chiến thắng về bộ môn chơi chiếc ví đổi bài này anh em nhé chào anh em